người ấy thương hay vuốt tóc tôi thở dài khi thấy tôi hay cười bảo rằng hoa giang như tim vỡ anh sợ tình ta cũng thế thôi tôi nhớ lời người đã rất xa xôi đến nay tôi